ông ơi ông đi đâu rồi sao bầy lạc loài trong đêm của anh hiu có mảnh đời bất hạnh tìm mái ấm như tìm tình thương à, ai thương ai số phận buồn lẻ lang thang sống chung nhưng mà bà à, ờ, đã qua đời rồi nhà chờ còn một mình ông à, ông có tuổi à, căn bệnh của ông là bị à, ung à, bị à, u này là u u u này là u dây ống cái cái cái cái cái, u này là phải mà gọi là cái u dây, dạ không biết đoạn nè dạ bướu à dạ dạ không đâu đây buồn không trần trong cơn giông tố có những người bao lần sớt chia